Ờ, mình đang có hai cái mùi hương mùa hè ở đây thì muốn mình muốn xin các bạn là các bạn cảm nhận xem như thế nào về hai mùi hương này và các bạn thích mùi hương nào hơn xem là mùi hương nào sẽ hợp mùa hè hơn cái đây là của cái nào ạ ờ, bây, bây giờ cứ ngửi trên giấy đi đã xong rồi đổi đổi cho nhau xem là thích cái nào hơn thì mình sẽ tiết lộ sau theo cảm nhận của em ấy thì là ừ. em thích mùi này mùi này hơn thích cái mùi này hơn hả? Vâng tại vì cái mùi này nó hơi hóc, với lại theo cá tính của em thì em thích mùi này hơn. Ừ, uh, theo ờ, thấy... uh, nếu mà dành cho mùa hè thì em em thấy là em thích mùi này hơn nhỉ? Vâng ờ à, rồi, thế con cái con em. Em thích mùi này hơn em. Đó vâng ờ, để anh xem tên. Rồi anh uh, đây là mùi hương mà hai bạn thích, một cái nhà nước hoa Lilabo khá nổi tiếng. Chắc là các bạn trẻ cũng biết. Ờ, mình cảm ơn hai bạn nhá. Ờ, thế thôi. Ở đây uh, anh anh đang có hai cái mùi hương dành cho mùa hè thì mình xin muốn xin cảm nhận các bạn xem là các bạn sẽ thích mùi hương nào hơn thì mình cứ ngửi mùi đấy trước đi mình đã xịt ra đấy không. xem là nếu mà dành cho mùa hè nắng nóng thì mình sẽ chọn mùi hương nào hơn mùi này cái này là ờ, B0 B0 à? Ờ cái lý do vì sao mình thích mùi hương này hơn so với mùi kia? Em cảm giác là cái B0 này nó nhẹ hơn ạ. À? Nó nhẹ hơn hả? À? Ờ. Thế là nó phù hợp với kiểu mùa hè nắng nóng à? Ừ mùa này thì nó hơi bị nồng ấy ví dụ mà mình đã nóng mình đã rất là mệt rồi ấy ừ. thì mình ngửi mùi này nó sẽ bị hơi bị sặc vào mũi à rồi rồi rồi mình cảm ơn uh, cái chai ờ, B0 của bạn là chai này nhá uh, đây là một nhà nước hoa khá là độc đáo và đã khá là khó kiếm ở Việt Nam rồi mình cảm ơn bạn nhá Hello xin chào các bạn và đây là Sơn Chắc hẳn là các bạn biết là Sơn là từng là cameraman của mình trong cái thời gian đi phỏng vấn khá là ngày xưa Hôm nay thì lấy ý kiến của Sơn là Sơn thích mùi hương nào hơn nhá Đây, gửi đi em, đúng rồi đây thích mùi hương nào hơn cầm mic đi em chắc chắn là em sẽ chọn à, cái mùi này bergamot 22 ừ. nếu mà để mà nói mà dùng trong mùa hè thì chắc chắn là cái mùi à, bergamot 22 này nó sẽ phù hợp hơn đấy bởi vì là em cảm thấy một cái sự nhẹ nhàng mà nó rất là kiểu là êm ấy nó không bị quá là gắt mà nó không bị nóng nói chung là đem lại một cảm giác rất là dễ chịu Thế nên con kia thì sao bergamot 22 còn cái mùi của uh, cái này là cái gì nhỉ? Ờ, Begamas. Ờ, Begamas thì cảm giác là nó sẽ nó có một cái sự gì đấy nó nó nó gắt hơn ấy, nó cảm giác ừ. cái ngửi mùi nó hơi bị đắng. Thế nên là là em nghĩ là nếu mà dùng mùa hè thì chọn Begamus 22 là một lựa chọn rất là ok, rất là hợp lý. Hello anh em. À, vừa rồi thì ờ, mình với cả Sơn đang đi quay thì trời mưa các bạn ạ. Đây hôm nay là ngày mùng 2 tháng 7. Các bạn biết là ngày hôm nay là ngày mà bão đổ bộ về đây. Thì ngoài kia đang kiểu mưa khá là kiểu nó nó nó không dày hạt lắm nhưng mà nó bị kiểu hạt hạt nó nặng to ấy nói chung là đi bộ là sẽ ướt nói chung là đi bộ sẽ ướt và nhiệt độ hiện tại đang là đây các bạn nhìn là nhiệt độ đang là 30 độ rồi và 30 độ mình còn đi quay phỏng vấn Begamat mà mọi người vẫn hiện tại là mới quay được ba người à, 4 người Sơn này và ba bạn nữ nữa và ừ, hiện tại thì tỷ số đang là 31 mình sẽ cố gắng để xem tí nữa tạnh hoặc là trên đường đi ra cái chỗ lấy xe thì mình sẽ phỏng vấn thêm để xem là mùi hương nào sẽ chạm mốc năm đấy các ông thấy tôi có chăm chỉ đi quay các ông không hôm trước thì nắng canh trang 12 giờ trưa đi quay gu long Cha với Selling đây hôm nay thì mát mẻ hơn một tí hôm đấy là ai thắng trai nào hôm ấy là Selling đây thắng anh không nghĩ là Selling đây thắng hôm nay mình đi quay cái thời tiết này lúc đầu mình nghĩ là cái thời tiết này sẽ tạo điều kiện cho con Begamat thắng nhưng mà đến hiện tại thì Begamat có vẻ không được mọi người thích lắm nhưng mà hiện tại thì toàn gửi mùi của Begamat này các bạn ạ quả vãi trưởng luôn nhà mùi bergamot này thơm à thơm nhẹ nhàng bergamot cảm giác như như bà già ấy bergamot cảm giác như như bà già ấy bergamot nó, hai, nó cái, hai cái là hai kiểu trường phái khác hẳn nhau ấy Nhà bọn mình đang ngồi kiểu nhàng, cho dành đây đang ngồi cà phê ở Gardenia ở trên chỗ ờ, thiếu nữ à? Đình lễ à? Hay là đình Lê Lai Lê Thạch gì đấy? The next day. Hello anh em, anh em có thấy có vẻ quen quen không? đây là góc mà ngày xưa mình quay những cái vlog đời đầu đấy Như các bạn đã biết thì tối hôm qua trời mưa Nên là ngoài mình sẽ quay phỏng vấn ở quanh nhà mình thôi Tại vì cũng không có thời gian để đi đến phố cũng không có cameraman Nên là ngày hôm nay thì tôi sẽ xuống phỏng vấn mẹ tôi cũng như là hàng xóm xung quanh nhà tôi Xem hai mùi này như thế nào Các ông đừng bảo là mẹ tôi không biết gì về nước hoa nha Tí nữa tôi sẽ phỏng vấn cho các ông biết Đấy là mẹ mình, đây là cô Phương hàng xóm nhà mình Mùi lấy thích mà cô ngửi xem cô đổi đi cô đổi xem là cô thích mùi nào mùa hè hơn cái này mới ngửi thì nặng nhưng mà không mùa này nhẹ hơn mùa này hợp hè hơn à? ừ, mùa này hợp với mùa hè hơn mùa này nó hơi lồng hơn mùa này là mùa đông thì sẽ hợp hơn à. mùa này là cô nghĩ là hợp với lại mùa hè hơn vì nó nhẹ vâng nhẹ mùi này là mùi be mùi nó ngạt nhỉ mùa này nó hơi có nghĩa là không phải có ngửi lại này mà không? hay là tại là mới không mùa này là mùa không cay mùa này là mùi nó nó nặng mùi mẹ thích mùi nào hơn như cô cô thích mùi này hơn rồi ờ, cô thích đây ừ. chai của cô là chai này đây đúng rồi đây, đây. Này, mùi này đúng không vâng không chỉ phủ ngủ được rồi ngửi được rồi mẹ đấy mùi nào mùi này nặng nhỉ mùi nào mùi này này mùi à, này là không mẹ cứ lấy ý kiến của mẹ đi mẹ thích mùi nào đây là mẹ đây là mẹ mình các bạn ạ mẹ mình toàn bán cho các ờ, anh ở bên ờ, đài truyền hình thôi mẹ mình ngửi nước hoa suốt ngày thế là bây giờ tóm lại là mẹ thích mùi nào cô phương là cô chọn chai kia rồi cô chọn chai này đây rồi hợp với mùi của cô hợp với lại à, mùa hè Gu hợp với gu của cô Hợp với gu của cô Rồi ok Em thích mùi nào? Chưa chưa chưa rõ lắm nhưng mà có Ý cứ ngửi cả hai cầm cả hai cái xong rồi ừ. ngửi Như thế nó bị lẫn mùi À thích mùi nào? Thấy mùi nào mát mẻ hơn thì cho ý kiến thì đúng là nó có vẻ nhạt nhạt hơn đúng Thích mùi này gì? Đây ừ, xem nào Mùi BO các bạn ạ BO là Cũng là chai này luôn à, bây giờ là loạn rồi bây giờ đang loạn rồi bây giờ đang loạn mùi rồi đang, đang loạn ngửi đâu này cũng được mùi này như cảm giác như có mùi tí mùi lan ở đấy nhỉ? hoa hoa đấy hoa, hoa hoa lan lan ở đây đúng không đúng rồi mùi ngửi kỹ là thấy mùi lan sâu rồi có mùi lan đấy đúng không bây giờ thích mùi nào tóm lại là bây giờ thích mùi nào mẹ thích mùi này hơn đấy mùi lam này mùi bê gì ừ rồi thế đây rồi thế đây, mẹ mẹ thích mùi này rồi ok thế rồi rồi anh đang có hai mùi mùa mùa hè ở đây em gửi xem anh đã xỉn ở đầu ở đầu cái chỗ này này đấy ngửi xem là xem là mùi nào sẽ phù hợp với mùa hè hơn đây là bạn chủ quán cà phê nhà mình à mùi này à, mùi này phù hợp mùa hè à, đang làm mũi unisex cả nam lẫn nữ em muốn hỏi xem mà à ừ những cô nàng ờ, nữ tính bánh bèo ờ ok cái này thích mùi này hơn đúng không rồi, ờ, đây là chai bạn ấy thích tại mình đang không có camera rồi mình cảm ơn Bây giờ em xin thử cả mùi này lên người xem Lúc ấy là ngửi trên giấy rồi xịt xịt cao cao lên đây được xịt cao lên cái chỗ phần cổ tay được bây giờ bạn ấy sẽ xịt cái mùi này cả hai mùi lên da xem bạn thích mùi nào hơn chỉ lên da thì thấy hơi khác khác đúng không thích mùi nào bây giờ lại đổi ý đúng không lại đổi ý thích mùi này mùi này à, mùi đấy thì sẽ dành cho những bạn cá tính Đó, ờ, nhưng mà nếu mà nếu mà để xài cho mùa hè thì em thấy em thấy mùa này hợp lý hơn đúng không? À. Ờ. Rồi, rồi, rồi. À. Rồi, cảm ơn nhá. Và như các bạn đã thấy kết quả rồi đúng không? Đó là Lilabo Begamot 22 thì được mọi người yêu thích hơn vào mùa hè. Mặc dù cái bạn phỏng vấn cuối cùng là các bạn ờ, chủ quán cà phê cạnh nhà mình bạn ấy có ngửi ở trên giấy khá là thích mùi của bergamot nhưng mà khi mà xịt lên da thì bạn thấy rằng là con bergamot 22 nó nhẹ nhàng hơn phù hợp cho hơn trong mùa hè vì thế nếu như ông nào mà đang lăn tăn giữa bergamot và bergamot thì tôi nghĩ rằng là các ông đã có câu hỏi ở đấy và nếu thấy video hay hay là các bạn có muốn góp ý gì thì cứ hãy bình luận ở phía dưới nhá và hứa với anh em là lần sau tôi sẽ quay nó chi tiết và cụ thể hơn cũng như là quay nó không bị gián đoạn như thế này này Nhưng mà biết đâu anh em lại thích cái kiểu quay này Thì ờ, nhớ cho tôi một like, share và đừng quên việc ấn nút chuông theo dõi để nhận được nhiều video mới hơn nhá Còn bây giờ thì xin phép, xin chào và hẹn gặp lại Bye bye